quay lại của bên cơ sở độc tay ngày hôm nay thì đó là chúc sức khỏe đến toàn thể anh em à, mọi miền bắc trung nam nhé. Thôi, <coughs> và chủ đề chính ngày hôm nay xin giới thiệu cho anh em về môn bầu cua bịp à, mới nhất 2024 này trước màn hình em là những sản phẩm bầu cua anh em nha tất cả các loại hộp bầu cua đó thì anh em nên hiểu nếu như anh em chơi gọi là chơi săn chính hoặc là chơi 5 năm gọi là chơi 5 năm anh em chơi săn chính 5 năm đấu với người ta thì chơi những hụt à, anh em chơi loại hụt là nhảy đều chống thời thợ chống nghe hoặc là những anh em nào ví dụ quýnh sân tả mà gọi là hay á, thì mình sẽ chơi những cái hụt mà làm như thế này để mình có thể là mình né được những anh em đó nghe hụt hoặc là canh hồn được đánh thì anh em bắt cái sẽ chết đúng không bây giờ anh em ờ, cũng liên hệ với mình hỏi về tất cả các loại hồn thì mình cũng đã tư vấn chỉ cho anh em hết cỡ rồi vì anh em thì nói chung là hiểu được ờ, đồ đạc cho nên khi là ok như anh em thì mới vào nghề nghe một hộp mấy trăm ngàn mất khù sợ ngàn mấy anh to quá làm thử bộ hộp đây mấy anh sẽ hiểu đúng không mình lại đang phải là mình, mình soi mối hay mình nói gì anh em cắt ra nhiều khách hàng mình thấy không ok thế nào trước tiên anh em hãy mình uy tín thì anh em phải hiểu hiểu không chơi cái gì cũng vậy thôi tiền thì đồ ít đồ ít ít đầu ra đúng không bỏ đồng bạc ra các anh em phải lấy lại những cái hàng ngon anh em chơi mẹ không mua mẹ hụt năm mười ngàn gì chơi nó giúp cái lòi đủ quá nhiều lúc mình tức làm cảm thấy mình điên nhiều anh em chơi được cờ bạc độ ba đồng bạc lẻ tính toán chục trăm thật ăn thì cứ cho lại họ đúng không ấy thì mình lên đây thì đôi khi mình ít chửi mấy anh em đó nhưng mà nói chung ra thì gần tết rồi mà nhiều anh em đặt hàng mình thấy nếu là gì chửi luôn Đấy, còn xin lỗi tất cả anh em ờ, đã theo mình ủng hộ mình trong thời gian vừa qua đúng không đấy mình à, rất cảm ơn những anh em đó còn nhiều anh em mới nhiều lúc mua mình cây khó chịu mình chả muốn bán nữa. đấy thôi thì những anh em đó thôi bỏ anh em nào ờ, chơi được thì chơi không chơi được thì thôi mình không có ép anh em đúng không thì hôm nay cái video này á mình sẽ nói cho anh em về cái loại sản phẩm hột từ hột việt cho tới hột bình thường đấu 5 năm sang chín cho anh em đó thì anh em nào muốn chơi biệt á thì rất nhiều loại một các anh em chơi chip hai không chơi chip được các anh em chơi những sản phẩm chạm hột không tan hoặc là miếng, miếng dán chạm hột không tan sẽ làm trực tiếp vào hột các anh em luôn làm cái làm con đi sòng xa các anh em chạm vào vẫn chơi được hai nữa không chơi được lòng hột vào chơi được thì chơi những hột như là nặng mặt 173 115 tỷ lệ đó nếu không chơi được nữa muốn chơi cho an toàn muốn chơi gọi là săn chính săn tết cho vui thì mua những bộ hột vài trăm ngàn về anh em chơi thì nói chung hột này thì mình sẽ làm đẹp lại shop xiết rồi mình sẽ làm anh em đó làm một bộ hột cực lắm cho anh em tưởng mẹ sướng mẹ gì đó ngoài cái cách đẹp cỡ này đó vuông góc cạnh đàng hoàng dán tem nó phải đẹp cỡ này để anh em chơi ha à, bùi sưng thì tất nhiên giá thành nó phải cao hơn rồi đúng không cái công của mình làm mình bỏ ra hai tiếng mình mới làm được bộ hột này cho anh em chơi đâu ra nhắm mắt mở mắt là được đâu đúng không anh em ừ, mình làm ra được nhiều bộ hột này cho anh em chơi các anh em không cực kỳ là đẹp luôn đó rồi đây là hột đi đua các anh em có thể là đi đua cho anh em miền Nam này các anh em à, miền Nam sẽ chơi những hột loại lớn này đó còn những anh em nào miền Trung ha mình xin nhắc nhẹ miền Trung Gia Lai Đắk Lắk Công Tum Quy Nhơn hay là Bình Định là sẽ chơi những cái loại hột nhỏ anh em thấy không đây là những cái hột nhỏ này giấy xốp đều có mình sẽ làm thì cái giá thành hột nhỏ này tất nhiên nó sẽ cao hơn những cái hột bình thường thì anh em phải hiểu được vì nó nhỏ nên làm nó cực kỳ là khó làm ra một bộ hột nhỏ này nó khó lắm anh em không phải dễ đâu đó, một canh tem rồi phải canh ha, giấy rồi mình phải canh xốp mình phải canh nó mới được đó thì anh em phải hiểu được đó thì bây giờ thì đây là gọi những hột là hột đi đua này hột 5 năm cái anh em có thể sóc sang chính cho mình đó các em đánh sang chính luôn gọi là sóc sang chính đấy mình sẽ bỏ một giấy này mình lắc cho anh em xem ha đó nói chung là một âm thôi anh em nhé một cua không có nghe hồn các anh em không thể nào nghe được các em lắc bình thường hột sẽ đi thôi đúng không lắc bình thường hột sẽ đi thôi đó, bột cua thì anh em nói chung là cách lắc thì do cách lắc thì do các anh em sóc mỗi người mỗi cách lắc mà nè ngoài ai cũng giống như ai đó, mình thì nói chung mình mỗi cách lắc đó. thì anh em về anh em chỉ cần lắc sơ qua là anh em thử hồn là anh em còn quen được cô hồn đó là anh em có thể lắc thôi ha làm video thì mình cũng lắp thử cho anh em vài chén này để anh em nghe cái âm hoặc là test được cái hộp xốp giấy cho anh em để anh em phân biệt được đó đây là những cái hộp là gọi đi đấu nè đó hai này gọi là hai phân hai hai phân hộp nhỏ anh em nhé đó là dành cho anh em miền trung đó mình định rồi chơi những hột đó còn anh em miền miền nam chơi những hột lớn hột chợ này đủ loại mẫu nè sốt nè sốt nè sốt nè đó giấy nè giấy loại lớn nè đó loại này là tầm ở tầm 2 phân tư đó đây là tầm 2 phân 7 sốt 2 phân 7 đó mình phải phân biệt được để anh à, có thể chơi ha đây vẫn là giấy giấy là loại chung chung 2 phân 7 đó, giấy nó sẽ kêu lớn hơn một tí nha anh em Nè, lắp cực kỳ là đi luôn chung mình chơi ngon lắm những cái hộp này mình làm rồi dán nói chung mình phải canh tem tiếp rồi không bị róc rít rồi thì anh em mình chơi còn hộp bo hộp đồ nữa em muốn thì mình sẽ bo ấy mình sẽ review sơ qua những bộ hột cho anh em thôi còn em nào muốn chơi thì phải trực tiếp liên hệ mình để mình có thể mình tư vấn kỹ hơn rồi thì ngồi ra các em muốn chơi hộp bịp sơ sơ nhẹ nhẹ ha nói chung là phải có tí bịp thì anh em chơi những loại giấy ha theo cầu ví dụ như em muốn làm về à, gà cá tôm hoặc nay cua tôm hoặc nói chung là ba một hộp cái này có thể làm ba mặt ha hoặc là một một bộ này cái này làm một mặt quýnh thịt con gà con cua con cá con bầu đó quýnh về một mặt thì mình sẽ làm một mặt ha đây là bộ hộp về một con gà này đấy đây là gọi là hai phân hai phân rưỡi anh em nha tầm hai phân bảy đó hai phân rưỡi này nhỏ hơn đây hai phân bảy hai phân bảy này anh em ở miền Nam mình thì chơi hơi nhiều thì mình ở nói chung mình làm nhiều nên mình hiểu được ở đây khu vực khu vực nào cũng chơi theo cái loại hột khu vực đó cho nên là mình hiểu được mà mình làm ra nhiều loại cho anh em chơi đó cho dạ. nó không có chung anh hiểu không còn tem thì bên mình thì bao cho anh em luôn tem nào mình cũng có không thiếu hột là hột quýnh thịt gà nè quýnh gà thì nói chung ra thì bình thường bao xé hột giấy nha bao xé hột quýnh thịt gà nha đây là hột nặng mặt quýnh thịt gà cách đánh thì nói chung là mình sẽ tư vấn cho anh em sau giờ này quýnh gì gà tỷ không có đúng không chặt thì cái xong quýnh tỷ nữa đúng không chung quýnh về gà đó này đừng quýnh gà ờ à, đúng rồi đừng quýnh về gà dạ, này không nó nói chung là không phải lúc nào nó cũng lên gà đâu anh em nó tỷ lệ là 73 thôi ừ, do mình sóc nữa cho thằng cái sóc chứ lúc nào cũng lên gà chết rồi đó hai ba cây nó không có thì nói chung là cây thứ ba thứ tư nó sẽ có này không anh em à không phải lúc nào nó không có đâu nói chung nó tệ nhất nó phải lên một con còn không là ba đến hai con đó cái này nó tệ nhất nó phải lên một con gà anh em đó tệ nhất nó phải lên một con gà chứ không phải là đó như cây này nó sẽ không có hoặc là lên hai con đó anh em thấy không hay là bộ hụt bảy ăn ba đó 73 gọi là 73 Ồ, nặng mặt về gà anh em nhé hột thì nói chung bao tan luôn xé là vô tư một giấy xốp thì đôi khi thì mình làm thì đôi khi nó, nó, nó, nó, sẽ có tan hơn một giấy thì anh em chơi phải lựa chọn nha còn đôi khi thì mình làm xốp cho anh em không tan cũng được thì giá thành nó sẽ khác thì những mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái giá khác chứ không phải là giá chung vài bảy trăm ngàn anh em nhé vài trăm ngàn không bao giờ có nó thẳng với anh em tất cả thị trường bán hột không phải là một mình mình bán nhưng mà nó thẳng ra cho anh em luôn không ai bán cho anh em một bộ hột làm nó đẹp mà bán cho anh em trăm hai trăm ngàn thì lấy gì là sống cái gì cũng vậy thôi các anh em kiếm tiền được á các anh em có cho lại người ta không ăn người ta các anh em có cho lại người ta không bao giờ khó Đấy. thì anh em mình làm video này mình chỉ tư vấn sơ qua những cái hộp bầu cua không bầu cua biệt mới nhất 2021 này bầu cua đối trường 5 năm chống thầy thợ rồi bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi luôn anh em anh em nào cần thì liên hệ với số điện thoại 0786 04 124 0786011224 nhé sẽ gặp trực tiếp động tài để tư vấn cho anh em về tất cả đồ chơi mình xin nhắc lại tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay hãy cho nên anh em hãy yên tâm liên hệ hoặc là kết nối Zalo mình sẽ tư vấn cho anh em nhiều hơn Đấy, thì cuối năm 2020 này đầu năm 2021 thì chúc anh em chiến thắng rực rỡ về bộ môn bầu cua này anh em nhé chào anh em